bạn không nhận ra mình đã sai ở đâu và nghi ngờ chính mình. Đây là lúc bạn cảm thấy nghi ngờ về bản thân cũng như những người xung quanh. Hãy yên tâm rằng việc gì cũng có lý do của nó. Đừng để bất cứ ai, kể cả chính bạn, hồ nghi mình. Tin tưởng bản thân là bước đầu tiên để mọi người cũng tin tưởng bạn và đảm bảo cho một nửa thành công của bạn đấy. Thực thần mang tới cuộc sống vui vẻ, thoải mái cho người tuổi Tý, nhờ đó mà mọi việc bạn thực hiện trong ngày hôm nay không có chút vướng mắc nào quá lớn cả. Nếu ai đó khen ngợi thì bạn cứ đón nhận thoải mái, đừng vì ngại ngùng mà để cuộc trò chuyện mất vui. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, hợi. 2. Tử vi tuổi Sửu. Tam hợp ghé thăm người tuổi Sửu cũng là lúc tình yêu đến gõ cửa nhà, nhưng liệu bạn đã thực sự sẵn sàng cho điều đó hay chưa? Trước khi dấn thân để trải nghiệm và khám phá những cảm xúc mới mẻ, lãng mạn, hãy đặt ra câu hỏi đó cho mình và tự trả lời nhé. Thiên ấn mang tới sự nhạy cảm cần thiết để con giáp tuổi Sửu có thể thực hiện kế hoạch của mình với các tính toán chính xác. Hôm nay rất thuận lợi cho những ai làm việc liên quan tới việc mang tính nghệ thuật hoặc là luật sư. Ngũ hành tương sinh ảnh hưởng tới sức khỏe của bản mệnh, bạn nên tránh các hoạt động đòi hỏi quá cao về thể lực trong thời gian này. Nếu ai đó yêu cầu làm việc gì quá sức bạn cũng nên khéo léo từ chối. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, tuất. 3. Tử vi tuổi dần Chính tài mang tới tài lộc cho người tuổi dần, nhờ đó mà việc đầu tư, kinh doanh của bạn thuận lợi hơn. Với những ai đang đi làm nơi công sở sẽ được đồng nghiệp và cấp trên ghi nhận năng lực của bạn, có người còn được thưởng tiền. Kim mộc xung khắc ảnh hưởng tiêu cực tới mối quan hệ tình cảm của bản mệnh. Có thể hai người có những hiểu nhầm chỉ vì một kẻ đưa chuyện nào đó. Hai người nên thẳng thắn nói chuyện, tránh để những điều không đáng ảnh hưởng tình cảm giữa hai người. Theo xem ngày tốt theo nhị thập bát tú, Hôm nay bạn nên kiêng cữ những việc liên quan tới khởi công tạo tác. Hôm nay kỵ nhất là chôn cất, sửa đắp mồ mả, đóng thọ đường đóng hòm để sẵn. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, Mão, Hợi. 4. Tử vi tuổi Mão. Hôm nay Lục Xung nhắc nhở con giáp tuổi Mão chứa nên đổ dầu vào lửa bằng những câu chuyện không hay ho gì ngày hôm nay. Giữ kín miệng và tập trung vào những gì cần phải làm, nhờ thế mọi thứ sẽ bớt ồn ào, phức tạp hơn rất nhiều đấy. Thiên tài là dấu hiệu tốt cho người tuổi mão có nghề phụ mang tới tiền bạc giúp bạn thỏa sức mua sắm những món đồ mà mình yêu thích từ lâu. Tuy nhiên, đừng vì thế mà tiêu xài quá hoang phí bạn nhé, nên có kế hoạch dù bạn đang có sẵn nhiều tiền. Ngũ hành xung khắc cho thấy bản mệnh có thể rơi vào tình huống khó chịu nhưng một phần là vì tâm trạng bạn không tốt, sức khỏe không được đảm bảo nên đánh giá sai tình hình mà thôi. Ngày này, bạn nên dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi nhé giờ tốt trong ngày 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ Tuất, Dần. 5. Tử vi tuổi Thìn. Nhờ có lục hợp mà các mối quan hệ của người tuổi Thìn trở nên hiền hòa hơn trong ngày hôm nay, bạn cũng đã giữ được chữ tín và giành được lòng tin từ mọi người. Bạn cảm nhận rất rõ nguồn năng lượng tươi mới trong người mình khi làm được một điều tốt. Đây là lúc để thực hiện các dự án mà con giáp tuổi Thìn đang ấp ủ với sự hỗ trợ của chính ấn, Đầu tiên là bạn cần phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từng chi tiết, sau đó là kêu gọi sự hưởng ứng và hỗ trợ của những người xung quanh nữa nhé. Chính những điều này mới giúp các kế hoạch của bạn đảm bảo thành công được. Ngũ hành tương sinh cho thấy nhiều người hồi phục sức khỏe nhanh chóng, nhất là những ai đang bệnh. Có thể là nhờ vào một số mẹo hay dân gian mà một số người có thể tự chữa những bệnh nhẹ cho mình. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, sửu. 6. Tử vi tuổi Tỵ. Tam hợp mang tới cuộc sống tình cảm hạnh phúc cho người tuổi Tỵ, nhưng vẫn khuyên những người độc thân đừng quá hy vọng nhiều về cuộc sống như mơ rồi lại thất vọng nhé. Giai đoạn mới luôn là giai đoạn đẹp nhất, bạn hãy tận hưởng trọn vẹn hạnh phúc đang có. Chính quan khuyến khích người tuổi Tỵ nên tự tin hơn trong ngày này. Bạn nên thả lỏng và đừng làm căng thẳng hóa vấn đề ngày hôm nay. Các kế hoạch của bạn hẳn nhiên là đầy tham vọng và khó với bạn, nhưng không có nghĩa là không thể chớ căng thẳng quá mức và rồi hành động hấp tấp nhé. Hỏa kim xung khắc cho thấy với một số cảm nhận mà bạn nhận ra ai đó đang làm sai nhưng không thể nào diễn tả được một cách khéo léo vì sợ phản ứng dữ dội từ đối phương. Nhưng nếu không nói ra thì mọi việc có thể đi xa và để lại hậu quả sau này. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, hợi. 7. Tử vi tuổi ngọ, Thứ bảy này, dường như bạn muốn thực hiện mọi việc nhanh hơn như là cách để trốn tránh ảnh hưởng của thiên quan. Lý do có thể liên quan đến một mâu thuẫn nào đó, khiến người tuổi ngọ có tâm lý muốn bỏ chạy chăng? Hãy suy nghĩ thật kỹ về những chọn lựa và quyết định của mình trước khi hành động vội vàng nhé. Hỏa kim xung khắc khiến cho cuộc sống của bản mệnh có nhiều xáo trộn, vận trình tình cảm của bạn có dấu hiệu đi vào ngõ cụt nếu bạn không kịp thời xử lý những tình huống diễn ra trong ngày hôm nay. Theo Hải Thượng Lãn ông ngày năm âm lịch nhân thần ở phía trong ở phía trong cổ tay, phía trong đùi và âm hộ. Tránh mọi sự tổn thương, và chạm, mổ xẻ, chấm trích tại vị trí này. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, thìn. 8. Tử vi tuổi mùi, Thiên ấn tương trợ khuyến khích nếu người tuổi mùi có bất cứ ý tưởng thú vị nào muốn chia sẻ với mọi người, thì đừng chờ thêm nữa nhé.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 Kiếp tài tạo nên khoảng cách của con giáp tuổi thân với bạn bè. chớ nên cố che giấu chính mình, trong khi mọi người đều muốn hiểu hơn về bạn và sẵn lòng lắng nghe bạn. Đây là ngày để bạn tự tin mở lòng mình ra một chút, thay vì bất cứ lý do nào mà trở nên rụt rè, nhút nhát khi đối diện với đám đông. Kim khí vượng dự báo sức khỏe của bản mệnh có dấu hiệu xuống cấp khi mà bạn quá bận rộn nên không ăn uống đúng giờ, thường xuyên thức khuya, Việc này nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng cả chất lượng công việc vào ngày hôm sau nữa đấy nhé. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Ngọ. 10. Tử vi tuổi Dậu. Dậu Dậu tự hình khiến người tuổi Dậu suy nghĩ nhiều đến mức không tài nào ngủ được, hoặc có những người vì quá nhiều ý tưởng nên bạn không biết chọn lọc cái nào phù hợp. Nếu có thể bạn nên viết hết chúng ra giấy rồi chọn lọc lại sau. Thay vì muốn trốn chạy những quyết định của mình dưới tác động của tỷ kiên, tinh thần người tuổi dậu nên có là sẵn sàng dấn thân, sẵn sàng trải nghiệm và đón nhận những kết quả được mang lại. Sự tự tin của bạn ngày hôm nay dường như đã được nâng cấp đáng kể, và đó chính là cơ hội để bạn thay đổi mình theo cách mới mẻ nhất. Đừng để bất cứ lý do nào cản đôi chân bạn nhé. Kim khí vượng cho thấy bạn nên dành nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi trong thời gian này hơn là cố tham công tiếc việc. Thậm chí bạn nên biết nói không khi cần chứ đừng vì muốn làm vui lòng ai đó mà gây hại cho sức khỏe của mình. Giờ tốt trong ngày, 5 giờ đến 7 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, thìn. 11. Tử vi tuổi tuất mọi ánh mắt đang dường như chú ý về, mọi người quan tâm đến bạn, yêu mến bạn dưới sự che chở của tam hội. Vậy thì đây là cơ hội thật tốt để bạn và mọi người có thể hiểu hơn về nhau đấy, đừng bỏ lỡ nhé. Nếu bạn tự tin về điều gì thì hãy thể hiện nó đi nào chính ấn tương trợ cho con giáp tuổi tuất tự tin thể hiện, có thể có ai đó ngưỡng mộ những thành quả của bạn, họ muốn bạn chia sẻ bí quyết, vậy thì bạn có thể mở lòng mình ra một chút được không? Việc này giúp cho đối phương biết mình phải làm như thế nào trong thời điểm hiện tại đấy. Ngũ hành tương sinh là dịp tốt để bản mệnh cải thiện vấn đề tình cảm hiện tại, nhất là những cặp đôi có chút hờn dỗi thì đây là lúc để hai người hàn gắn, bỏ qua cho nhau. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ quý nhân phù trợ, tị, dậu. 12. Tử vi tuổi hợi Trước khó khăn mà người tuổi hợi đang đối mặt vì ảnh hưởng của thương quan khuyên bản mệnh nên biết cúi mình như những cây lúa chín. Hãy học cách linh hoạt, khéo léo hơn trong các ứng xử đời thường, điều đó sẽ giúp ích cho bạn đấy. Thủy Kim Tương sinh hỗ trợ cho bản mệnh được cải thiện về phương diện sức khỏe. Có người bị bệnh đã lâu nay mới gặp được người phù hợp để chữa trị đúng bệnh và bớt tốn kém hơn. Ngày 11,